ngồi cạnh anh rồi nói anh nghe Những chuyện buồn vui thường ngày không còn là cô gái ấy mít ướt dỗ dành rồi mượn bờ vai ngần ngại Anh không biết được chuyện gì đã đến với em khiến cho khuôn mặt buồn bã Nếu cần bờ vai nương tựa thì anh vẫn đây vẫn ngồi nghe em nói ra Anh biết coi làm điều gì tranh nữa cũng không được em quan tâm nghĩ tới Anh vẫn thấy vui mình vẫn là bạn muốn em ở một nơi Vì tận trong lòng vượt mất giới hạn Anh không cho phép mình thổ lộ Biết bao chàng tay làm em gục ngã Anh đứng phía xa mà kiềm cố Giờ đối với anh là gì quan trọng Em đã được vui bên cạnh người ta Phải giấu làm sao anh sợ không kìm được trái tim mình Lậu sự dối trá Nhìn em mềm yếu anh muốn che chở Nhưng lấy tư cách là gì đây À là bản thân hay là danh phận thấp hèn Sợ em chê bay đồ che đậy Vỏ bọc bên ngoài của anh là lúc gặp em tỏ ra cảm thấy vui vẻ Rồi dần chết lặng khi thấy em cùng một bản thân dần dần tránh né Về lắm cảm xúc của con tim mình không để lý trí áp đặt đâu Anh nghĩ để họ thấy anh sẽ là tốt hơn nếu ở cạnh anh Có nói bao nhiêu tiếng nói yêu em thì chị mình anh đi được nghe thấy Có nói bao nhiêu tiếng nói yêu em thì con tim này luôn được che đậy Có nói bao nhiêu cảm xúc giấu kín thì cũng chỉ nói ở trong lời nhạc Trong sâu trong lòng nào có ai biết một mình lỗi thổi một mình cất lời than Có nói bao nhiêu tiếng nói yêu em thì chị mình anh đi được nghe thấy Có nói bao nhiêu tiếng nói yêu em thì con tim này luôn được che đậy có nói bao nhiêu cảm xúc giấu kín thì cũng chỉ nói ở trong lời nhạc chôn sâu trong lòng nào có ai biết một mình nỗi thổi một mình cất đầu gần anh gần thiên chút nợ anh kể em nghe chuyện buồn anh đã từng trải qua bao thời gian cũng không ngần ngại để được nhìn thấy em qua từng ngày nổi tiếng bước chân dõi theo phía sau vẫn mong tình cảm anh được nói ra do anh hèn nhát cái thói quá lớn nên mọi lời yêu anh đều cất cả đôi ghém trong lòng như người đã chết anh cắm đầu lao vào men rượu cứ ngỡ như vậy sẽ quên được em nhưng không càng sai lại càng mất ngủ u xuôi tuyệt vọng muốn bỏ mặt đi quen tâm tâm làm chi càng thêm mệt mỏi liệu rằng họ sẽ tốt mãi với em nên anh nghĩ vậy rồi phải quan tâm ta có nói yêu chi quá lệ rồi ôm một mình tự nhận nỗi đau còn gì buồn hơn là mãi đơn phương nhưng vẫn tỏ ra là mình không sao cảm thấy xung quanh nơi anh dường như chỉ còn toàn là màu tối mây đen đã thước mãi đi niềm vui là em là thứ anh cần đi rồi đêm nay cho anh tự kể duy nhất lần này và chỉ lần này nữa thôi bỏ mặt ngày mai chuyện gì sẽ đến rồi cũng sẽ đến em bên ai rồi anh không có được thói quen nhìn người mình yêu xa mình vì mình phải khóc cho anh ôm em lát nữa trời sắp sửa sáng rồi anh sẽ ổn được thôi có nói bao nhiêu tiếng nói yêu em thì chỉ mình anh được nghe thấy có nói bao nhiêu tiếng nói yêu em thì con tim này luôn được che đậy có nói bao nhiêu cảm xúc giấu kín thì cũng chỉ nói ở trong lời nhạc trong sâu trong lòng nào có ai biết một mình lỗi thổi một mình cất lời than có nói bao nhiêu tiếng nói yêu em thì chỉ mình anh đi được nghe thấy có nói bao nhiêu tiếng nói yêu em thì con tim này luôn được che đậy có nói bao nhiêu cảm xúc giấu kín thì cũng chỉ nói ở trong lời nhạc trong sâu trong lòng nào có ai biết một mình lỗi thổi một mình cất lời than